Chat Thao với nhiều tài khoản trả trước 499.000 đồng có ngay Nokia X201, Nokia X201 chat suốt ngày bên nhau suốt Tết miễn phí 6 tháng mobile internet từ Mobifone và Vinaphone khi mua điện thoại Nokia